bị chi bò trứng tiểu cà rích bò nhà nghèo dậu anh này đẹp trai này đẹp giá này tiền tiêu tha ga xây dựng hồ bơi để nuôi cá à. Ờ. Ờ. anh thì nghèo khó thì chẳng có nhà nghèo thì mẹ đâu có cho xây dựng công viên để nuôi con chó anh kia khi yêu em là cho em những món đặc tình luôn luôn cần em từ sai khi anh đã khi yêu em mà trao cho em con tim trống tình em ơi hãy lắng nghe anh này oh oh oh Yo. anh kia kia đều lạnh da trong chúng mình ra nhà quen em tiền bạc tuổi ra nhưng chị ta là thích nhà đẹp và anh không như thế anh không như tiền đó anh xài mỗi trả kim đi nhưng cam kết thì có xe đạp thì bảo chị ta anh không làm việc anh anh biết anh không được đẹp nhưng không quá dỗ yêu duyên không quá vô duyên tại nhớ có thì dạng bị điên